Hi, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của Tiên Tiên Cuộc Sống Sài Gòn nha Thì hôm nay cả nhà mình à, đi chơi đây mọi người ơi Đây, em Peter đang ăn bánh mì à, Bây giờ là cả nhà mình đang ăn sáng đó mọi người à, Mình ăn sáng ở ngoài Cánh Cà Phê à, Và chờ xe để đi Gò Công đó mọi người à, 11 giờ là xe nó sẽ đón đón mình, đón cả nhà mình nha Thì bây giờ là cả nhà mình ăn sáng trước thì mình sẽ ăn uh, um, trứng ốp la bánh mì nha thì cái này thì là chuyến đi chơi của nhà Peter nhà Tiên Tiên đi xuống ờ, Gò Công là thăm ờ, bạn của ờ, bạn của chồng mình anh chào mọi người đi chào mọi người anh tay ngang anh đang ăn hả <laughs> chồng mình đang ăn đó ừ, chồng mình đang ăn đó mọi người đây là không biết nói gì hết à, đó thì xuống gò công á là anh này là bạn của chồng mình hồi xưa khi mà mình ở chung cư á là chồng mình có dạy tiếng anh cho anh này xong rồi hôm nay là anh nó rủ xuống nhà anh chơi là ở dưới gò công á đó câu chuyện là như vậy đó là bây giờ mình có chuyến đi như như này thì xuống nó chơi khoảng à, ba bốn ngày gì mọi người thì mình hứa hẹn là sẽ làm nhiều video hơn và trải nghiệm những gì ở dưới đó gò công là tiền giang mọi người thì mình sẽ quay video cho mọi người coi nha bây giờ là cả nhà mình sẽ ăn sáng và lát nữa xe sẽ đón cả nhà mình đó mọi người nên là mình cũng tranh thủ ăn sáng nha mọi người ơi trước khi trước khi lên xe thì mình sẽ cho Peter ăn ờ, ăn cháo trước nha cháo đó là mình mang ở nhà mình nấu ở nhà sẵn xong rồi mình bỏ vô cái hộp này nè mình ờ, bỏ vô cái hộp xong rồi mình mình cho Peter ăn tại vì 11 ờ, giờ mới lên xe thì chắc khoảng 2 giờ hoặc là một rưỡi gì đó mình sẽ tới gõ công với mọi người nên là mình sợ Peter sẽ đói mình uh, chuẩn bị uh, à, cháo cho Peter ăn thì nó sẽ no bụng hơn lên xe thì Peter cũng sẽ ngủ ngon hơn Peter nhỉ nhỉ con mời cô chú ăn cháo cùng với con nha uhm, nhà mình á, đi vô cái uh, quán cà phê này ngồi mọi người rất là thoải mái luôn khuôn viên rất là rộng luôn thì uh, Peter cũng thoải mái nữa không có khóc á mọi người anh đói mà nó quạo quá đây cho Peter ăn nè <clears throat> trong cái hành trình mà mình đi ờ, trong chuyến đi này mình sẽ hy vọng là mình sẽ có nhiều video quay nhiều video hay hơn để cho mọi người coi nha ừ. Hi, mình xin chào tất cả mọi người buổi sáng nha Thì hôm qua là do cả nhà Tiên Tiên tới tới Gò Công, Tiền Giang rồi đó mọi người Mà do là mệt quá, cũng đuối nữa, đi xe mệt đó mọi người Peter cũng mệt nữa nên là mình không có quay video lại nên là sau một đêm dài ngủ ngon thì hôm qua cả nhà mình cũng đi ngủ sớm á thì cũng lấy lại sức rồi thì hôm nay ấy, hy vọng là mình có thể làm được nhiều video chia sẻ với mọi người nhiều hơn nha thì bây giờ là 7 giờ sáng rồi hôm nay là trời nắng hôm qua là trời mưa mưa nhiều hơn tại vì ờ, đang bão hay sao á nhưng mà hên hôm sao hôm nay là trời nắng rồi nên là trời cũng đẹp lắm mọi người mình hy vọng là mình sẽ có nhiều video hay và trải nghiệm để quay lại cho mọi người coi nha đây là anh Peter anh dậy rồi nè đó còn đây là ban công cái phòng mình ở mọi người nhà của bạn chồng mình cũng to có bốn phòng lận nên là cũng thoải mái mọi người Đấy, con Peter này mới sáng sớm dậy <laughs> chồng mình thì đang ờ, tắm nắng à, xin chào tất cả mọi người nha Hiện tại là mình đang đi ờ, đi qua phà Thì mình đi đi khám phá mọi người Thì bây giờ là mình đang Thì bây giờ là mình đang đi qua phà này mọi người ơi Trời hôm nay mưa quá mưa quá mưa luôn buồn ghê á mà view rất là ok ngắm cảnh cũng được đây là Vita Mọi người ơi, bây giờ là mình đang chạy vòng vòng để ờ, khám phá nè Thì mình thấy ở đây là họ trồng rất là nhiều xạ luôn, cánh đồng xạ nha mọi người hai vợ chồng mình à, lái xe đi à, vòng vòng khám phá ở bên bến đỏ À, mọi người ơi, bây giờ là tụi mình đang ở trên à, đảo Phú Thạnh nha mọi người Thì cái đảo này á, mình thấy là ở bên phía ờ, đi từ Gò Công qua mọi người Thì mình thấy ở trên đây chủ yếu là họ trồng cánh đồng xạ là nhiều nha Đó, hai vợ chồng mình đang đi vòng vòng khám phá Đó, Peter ở đằng sau Mọi người ơi, đó, bên cạnh mình đây là một uh, vườn xả nha mọi người Cảnh rất là đẹp luôn Rất là mát luôn ừ. Lần đầu tiên là mình được đi uh, ờ, cánh đồng xả mọi người, đi tham quan uh, Mình quay một vòng uh, cánh đồng xả ở đây mình thấy đẹp á Mình quay một vòng cho mọi người coi nha Trời cũng sắp mưa nên là mình cũng ít quay video á, mọi người thông cảm cho mình nha ờ, rất là đẹp luôn rất là bình yên luôn đúng rồi peaceful đẹp đúng không anh đẹp đây là xả nha mọi người không phải lúa đâu nhìn nhìn giống lúa đúng không giống ờ, rice Ở đây là bến đò nha mọi người ơi Giờ đi ra ngắm cảnh mình có nhắn tin mình có gọi điện cho bãi nghêu mình hỏi là uh, khi nào cái thời điểm nào trong ngày là bắt nghêu là là đẹp nhất á thì uh, họ nói là từ 8 giờ sáng tới 11 giờ thì bây giờ là đã gần 10 rưỡi rồi thì cũng hơi trễ mọi người Đây mọi người thấy quan cảnh là uh, đây là bờ đê cho mọi người đằng sau là hai bên là uh, rạch bùn đó mọi người còn bên cạnh đây là nhà dân thì có thể là họ sẽ nuôi tôm đầm tôm mình thấy là đa số là đầm tôm và à, nhà yến đó mọi người à, bây giờ là mình ra tới biển rồi nè thì một bên sẽ là biển và một bên sẽ là nhà dân nha à, mình đi bắt nghêu cho là sao ta mình nói gì cũng mất tiêu rồi quê, còn nữa quên giới thiệu mọi người ở đây là bãi nghêu rạch cùn như mọi người là ở gò công tiền giang thì mọi giờ là nước nó lên quá cao rồi mọi người 10 rưỡi và 11 giờ là nước nó lên rồi nên là cả nhà mình sẽ không có đi bắt nghêu được các mọi người sáng mai á cả nhà mình sẽ đi bắt nghêu lại nha mọi người ơi sẽ đi sớm hơn à, dự định là 7 giờ là sẽ tới nơi mọi người tức là 6 giờ dậy à, và chuẩn bị xuất phát đi khoảng là khoảng 7 giờ tới đây để bắt nghêu nha còn bây giờ là 10 rưỡi 11 giờ rồi nước nó đang lên này mọi người nước đang lên gần gần gần tới chân rồi nước nó lên nhanh lắm mọi người ơi mình dừng lại đây để mình coi khám phá coi là ở dưới cái cát này nó có cái gì á mình thì mình thích ờ, khám phá thích ờ, thích ờ, trải nghiệm á mọi người đó chỉ có hai hai vợ chồng mình thôi và em bé ở một nơi hoang vắng không có khách du lịch ở đây cũng vẫn còn hoang sơ lắm không phải là khu du lịch đó mọi người ở ờ, Gò Công Tiền Giang nha mọi người biển này là gọi là biển Tân Thành đó. bây giờ là trời cũng đang mưa râm râm rắc rắc á mọi người mọi người thấy là nước nó đang lên này lên rất là nhanh luôn và mình không biết ở dưới đất là, là những con gì mình muốn ờ, mình đang bế Peter ấy mình không có coi được ở dưới đây là có con gì mình đất nó cứ mùn mùn mùn mùn lên á nhìn hay quá à, nước nó lên gần tới chân rồi ừ. thấy không you just see the water come really fast quite fast Yeah, I also wonder what what kind of uh, con cua hả? Chứ không phải con ốc hả? Em tưởng con ốc. Mình nghĩ mấy cái lỗ này là là mấy cái lỗ này này mọi người là lỗ của con con ốc ừ. nhưng mà con này là con cua đó ờ, ờ vậy ê build build build a house and just close the door <laughs> close the door dễ thương quá à It's right, right? <laughs> build a house and close the door. <laughs> Very, very professional. mình không biết con cua có thể là con cái hình như là con cái á con cua nhỏ nhỏ xinh xinh fire a, plastic bag and put it in, in I will plan it at home à được đó là em em khoe mọi người được không <laughs> mọi người ơi bây giờ là cả nhà mình sẽ đi khám phá ở bên đường á mọi người thì mình thấy ở đây có vài vài cây hoa dại mà đẹp lắm hoa này nè mọi người cái hoa này là hoa bi hoa bi ờ, ở dưới chỗ đồng nai ở dưới đồng nai gọi là hoa bi nha mọi người còn không biết là chỗ mọi người gọi là hoa gì thì mọi người bình luận ý đó cho mình nhé hai bên đường mà đẹp mà tươi lắm luôn á nè đó xong rồi bây giờ mình sẽ lấy một một ít về nhà mình trồng nha tại vì chồng mình thích <laughs> chồng mình thấy hoa này đẹp ở dưới đây mình thấy có nhiều hoa đẹp nữa để mình quay cho mọi người coi nha gì vậy <laughs> cẩn thận nha ở đây có ở phía đằng kia là biển đó mọi người để mình quay cho mọi người coi đó ở phía đây là biển này mọi người bây giờ vợ chồng mình sẽ đi xuống dưới đây để khám phá coi ở dưới đây có gì nha à, đúng rồi chị tớ chào cô chú đi cô chú ơi bây giờ cả nhà con đi khám phá đây đây nè mọi người mình thấy ở đây có rất là nhiều hoa luôn hoa màu hồng á nên là mình xuống dưới đây mình quay con cho mọi người coi hoa này là hoa gì mình nhìn thấy thì nó giống hoa rau muống một cánh đồng hoa luôn đẹp đúng không it looks like someone planted or maybe nature right cái này nhìn giống hoa rau muống á mọi người hoặc là hoa rau lan mình không biết lắm mọi người biết hoa này hoa gì bình luận cho mình biết tên với nha cái lá của nó nè nhìn đẹp lắm luôn nhiều dép hả <laughs> you can choose one <laughs> your favorite one mọi người mình không hiểu sao ở đây có nhiều dép lắm luôn <laughs> ở đây có nhiều rác quá mọi người ơi bây giờ mình à, và cả nhà đang ở một quán cà phê rất là chiêu chiêu đây ba quay đằng sau đi <laughs> Peter <laughs> Peter chào cô chú đó ba quay ở đằng sau nè có một quán cà phê rất là đẹp và hai vợ chồng mình thì uống cà phê cà phê sữa đá nha <clears throat> còn à, Peter thì uống sữa bây giờ mình đang mình chơi với con chó mình thấy có một con chó nhỏ nhỏ xinh xinh cho Peter đi chơi chó kiki, <laughs> Nó sợ em <laughs> Ba, mẹ quay cho ba ba bé Peter à ba đang hút thuốc hả ba bé Peter cho Peter chơi con chó sờ con chó hả con chó <laughs> Peter sợ Peter sợ <laughs> Peter quay đi không à nè <laughs> thấy không có thấy em và con chó và Peter không Peter cứ nhìn con chó thôi Con chó đâu có làm gì con đâu Peter sợ chó mọi người ơi Ở phía bên đây là có một cái hồ rất là dễ thương luôn Rất là đẹp luôn Bình yên Đó Mọi người có thể thấy phía đằng sau Peter là một cái hồ Tao vẫn sợ con chó hả? Peter <laughs> nó leo lên người em Ở đây gió mát lắm Con chó Nè <laughs> Chó ơi Chó ơi Chó ơi chó ơi nè nó nằm xuống nó chơi nè đừng sợ thôi đừng có sợ không có gì sợ đâu Peter ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki <laughs> <laughs> đi bộ ngoài biển đấy mọi người thì chiều nay á, thì để trời mát mát đi thì mình sẽ đi ra ngoài đó mình khám phá coi nó sẽ như thế nào nha còn bây giờ là cả nhà mình đói quá nhưng cả nhà mình vô đây ăn trưa thì ở dưới ở dưới đây là biển này họ sẽ có một cái bờ bờ ngăn để cho sóng nó khỏi đập vô nó nó khỏi giống như là nó quá mạnh đó mọi người thì để giảm cái lực đập non ờ, luôn có võng luôn nha mọi người còn đây là cả nhà mình ăn trưa nè thì mình sẽ có ăn uh, cái này là tôm tôm uh, cả nhà mình đang ăn trưa mọi người thì uh, ở đây mình có tôm nướng uh, muối ớt cái này là sò sữa nha mọi người sò sữa nước mỡ hành và cơm chiên thì lát nữa mình sẽ đi ra ngoài đây mình quay cho mọi người cái đường đi vô nha cái đường đi vô rất là hay luôn kiểu đúng chất miền tây luôn mọi người thì ở dưới đây là Tiền Giang mà cũng là một tỉnh của miền Tây à, đó mình thấy cái kiểu làm nhà hàng rất là hay luôn có võng có ghế cho quay một chút được không à, anh thấy anh thấy đồ ăn ở đây như thế nào đúng không tươi đúng không đúng rồi tươi lắm ừ, thích ngon lắm thích thích <laughs> sẽ quay lại ờ. không sẽ quay lại à, có ờ, sẽ sẽ quay lại <laughs> rồi sao mọi người không biết nói gì bằng thấy gì không không sao anh không biết nói gì bằng tiếng việt cũng không sao đó bây giờ thì mình sẽ ăn cùng với chồng mình nha mọi người tranh thủ ăn tại vì Peter đang ngủ á rồi lát nữa mình sẽ quay cái ở ngoài kia như thế nào cho mọi người coi và đi cái đi cái đường này nè đó mọi người ơi bây giờ mình sẽ đi quay vòng vòng cho mọi người coi ở cái nhà hàng này nha view rất là đẹp luôn á chiêu chiêu bây giờ là Peter dậy rồi á thì mình sẽ đi quay vòng vòng cho mọi người coi nha đó đây đây là một góc ờ, ngắm cảnh của nhà hàng nha nhà hàng này là nhà hàng Tuyết Anh thì mọi người có thể search trên Google là nhà hàng Tuyết Anh ở Gò Công mọi người nha đi xuống đây hơi sợ mọi người đó ở dưới đây là biển nè ở dưới đây là biển và đây có một cái cầu để đi ra ngắm nó ngắm cảnh đó mọi người đó đây là nhìn cũng hơi sợ nước sóng nước biển nó dập dìu dập dìu á ở đây là mình cũng hơi sợ em bé Peter nữa mình sẽ quay một vòng cho mọi người coi đó đẹp ha mọi người ha mát không Peter đẹp không Peter đó mọi người ơi ở đằng sau mình là đó phía xa xa đó đó là là cây cầu để đi bộ nha bây giờ nhà mình sẽ đi ra đó đi vòng vòng chơi coi dưới đó có cái gì đi ờ, khám phá rồi chú đâu rồi đó mọi người ơi bây giờ mình sẽ quay cho mọi người coi cái đường đi ra nè ở dưới đây là nước không hề ừ. đi ra xe với ba đi ba đâu rồi bây giờ mình sẽ đi ra xe mình đi về nha mọi người ơi ở đây có nhiều nhà hàng lắm mọi người mỗi nhà hàng là lối lối đi vô khác nhau bây giờ mình sẽ dắt xe đi ra em đi ra ngoài kia đứng trước nha ờ, ba ba lái xe đi mẹ đi bộ ra Đẹp không Peter? Biết Em cầm, nhớ không? Đó, đây là cái đường đi vô nha mọi người ơi đây chồng mình đang lái xe ra nè Bây giờ là mình đi về rồi Mình quay lại cái đường đi vô cho mọi người coi Còn đây là bên đây là nước biển mình sẽ quay một vòng ở phía đi vô cho mọi người coi nha đó ở đây có rất là nhiều quán luôn bây giờ cả nhà mình sẽ đi ra cái chỗ cầu đi bộ để đi bộ ra biển nha mọi người ơi mọi người ơi mình sẽ giữ xe ở nhà hàng này nha và sau đó mình sẽ đi bộ ra mình sẽ đi bộ ra ngoài đây đi bộ từ đây ra để đi ra ngoài cái cầu đi bộ đẹp đúng không buổi chiều mọi người nên là sóng hơi mặn Peter không hết không à nó nhìn con chó <laughs> Peter nhìn con chó mặt nhìn nhìn à, nghiêm túc quá nhưng mà Peter nhìn nghiêm túc quá chào cô chú đi Peter Hôm nay cho Peter đi đi dạo ngoài biển Biển ở đây nước cũng không trong xanh lắm Nước hơi đục Nhìn sóng đánh nè Hôm nay trời không mưa đúng không? Ở đây là nhà hàng Hương Biển nha mọi người Hôm nay trời đẹp lắm luôn Hôm nay trời không có mưa Nhà cái khu này chắc là đang bỏ Bỏ hoang nè qua sông nắng quen rồi hả ờ. em hơi sợ ờ, nước anh khi mà gió mà à. nhưng mà ở nước anh nó nó nó, nó đẹp màu đẹp hơn đúng không màu trong hơn à, hay là mà, màu màu nhỉ tùy tùy đâu thôi trong à. Việt Nam có một số chỗ nó nó đẹp lắm đúng rồi giống như ở Nha Trang Nha Trang màu đẹp lắm Bây giờ mình đi tới cái cầu nha mọi người ơi Bây giờ mình sẽ lên cầu Sợ không? Sợ, hơi sợ Ở đây nó có nước Hơi trơn Trơn lắm ạ Sóng, biển sóng đánh rất là mặn luôn đó mọi người ơi Không được Hả? À, đi ra tới kia thôi đúng không? cầu này nó cũng ờ, lâu rồi mọi người nhìn có vẻ cũ á mình nghe nói là cũng lâu rồi xong rồi ờ, gió là nước biển nó ăn mòn á đây nè mọi người có thể thấy ở đây là nó bị mục bị bể hết rồi nè chủ yếu là ra ngoài đây là để ngắm gió biển thôi hít hít gió biển thôi ở ngoài kia có rất là nhiều con tàu nhỏ nhỏ họ đang bắt cá mình đi tới đây là hết rồi nha mọi người họ sẽ rào lại không cho đi nữa còn mà kia còn xa lắm nhưng mà không được ra nữa phía bên đây là nhà hàng nè cho Peter đi ngắm biển Mọi người ơi, mình cũng xin ờ, kết thúc video tại đây nha à, Video ngày mai mình ờ, đi bắt nghêu, mình sẽ làm một video khác Tại vì video này cũng dài rồi á Thì mọi người nhớ like, đăng ký, share và ủng hộ kênh của Tiên Tiên Cuộc Sống Sài Gòn nha Cảm ơn mọi người nhiều Bye bye mọi người đi Peter Bye bye cô chú nha <laughs> Giỏi quá Bye bye rồi Bye bye <laughs> Daddy bye 嗯哼。